Chào các bạn Thì trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn trong sản phẩm rắp kẹp một dơ. khác của Mỹ nha các bạn Thì cái sản phẩm rắp kẹp một dơ này thì mình tin chắc rằng đã có rất nhiều các nam giới đã từng sử dụng và đã biết đến trong sản phẩm này rồi Đây là một trong sản phẩm rất nổi tiếng của Hoa Kỳ nha các bạn Đây, mất đến duyệt đây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 đây đây là cái hộp của nó các bạn ạ thế những cái nắm dễ nam bị yếu sinh lý rối loạn cương dương dương vật bị yếu khó có thể cứng cứng những nắm dễ nam đang trong các tình trạng gọi là chưa đi trở lại tiền hay là trên bảo gì không nghe thì các anh có thể sử dụng dòng sản phẩm róc kèm một giờ này để có thể cải thiện cái sinh lý của mình nha các bạn sản phẩm này rất nổi tiếng vì thể nó rất an toàn và hiệu quả nhưng mà bên cạnh cái đồ nổi tiếng của nó thì ở trên thị trường hiện nay thì cũng xuất hiện rất nhiều hàng nhái hàng giả về sản phẩm Rocket một giờ Nên khi các bạn mua hàng các bạn cần chọn lựa những cái cơ sở uy tín để các bạn mua hàng của bạn và các bạn hãy yêu cầu được kiểm tra hàng trước khi trả tiền nha các bạn đây rất là nguy hiểm nha các bạn hàng giả hàng nhái ở trên thị trường rất là nhiều bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem kỹ ở bên xem kỹ ở bên trong đây đây là một hộp của nó bạn ạ trời không công những cái viên thuộc có sẵn nha các bạn ở đây là có thuộc con tem chống hàng nhã hàng giả cả không các bạn thì yên tâm những lúc mà mình sử dụng thế khi các bạn quan hệ các bạn hãy uống một viên thuốc như vậy nha các bạn từ 45 tới 60 phút trước khi quan hệ và các bạn lưu ý rằng để đạt hiệu quả cao nhất thì các bạn hãy nên tránh các chất kích thích như rượu và bia để có thể đảm bảo tác dụng của thuốc thì ngoài chế dòng sản phẩm kẹp một giờ bên mình còn cung cấp hàm mập thó của Ấn Độ nha bạn người khoa kích dục